con này là hiệu máy cưa Estin 024 Wobot Wobot 024 AV các bác nhá này là đời là đời cao này đời Wobot là đời nâng cấp của dòng 024 AV các bác nhá con này là bản kỷ niệm của nó là bản kỷ niệm 30 năm các bác nhá bản kỷ niệm 30 năm của dòng Estin này không biết là kỷ niệm cái gì nhưng mà em chỉ biết là nó có cái tem trên này thôi đấy nguyên zin nguyên bản của nó hiệu Estin Robot quá vip luôn con này siêu hiếm luôn các bác nhá linh kiện thì nó cũng giống như hệ Estin 024 và 024 AV thôi nhưng mà bản này là bản kỷ niệm nên là em nghĩ là nó cũng được làm chỉnh chu hơn cũng như là về độ sử dụng của nó thì em nghĩ là cũng chất lượng hơn đấy ạ đó máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá làm con này thì uh, mặt cắt của nó được 45 phân làm xích nguyên gì nguyên bản hay các bác nhá xích thì còn to bản nguyên làm là làm bánh xe các bác nhá làm nhông làm bánh xe nhưng mà mặt của nó này chưa hề có biểu hiện móc méo hay tòe đầu gì cả chỉ nước sơn của nó thì nó hơi bong một tí xíu thôi nói chung là nó cái này thì nó cái vấn đề này thì nó không có ảnh hưởng gì đúng không ạ à? nói chung là về ngoại hình thì nó không được đẹp cho mấy nhưng mà quan trọng là một chiếc máy cũ thì các bác quan trọng nhất là cái nội thất đúng không các bác hai ông Lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá máy móc nguyên zin nguyên bản cho các bác về để cho các bác sử dụng mặt tiền nó quá vip luôn này máy móc để đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản 100% các bác không cần phải lan tan gì cả Đây, cho các bác để tháo toàn bộ phần áo gió để cho các bác nhìn qua bên trong cây máy các bác nhá, các bác nhìn qua nòng quá vip luôn không các bác quá vip quá chất lượng luôn các bác nhá quá đẹp luôn điện tất cả máy móc nguyên zin nguyên bản hết cho các bác cục điện này nguyên zin nguyên bản hết cho các bác nhá đó cục điện quá chất lượng luôn máy móc thì siêu siêu vip luôn các bác nhá còn này thì cả chúng em đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản nóng hơi cứng cáp đó, bộ chế trước là nguyên zin nguyên bản bôi à lọc gió của nó này các bác chưa hề có bị huyện rách hay làm sao gì cả các bác nhá về cửa hàng chúng em chỉ dọn rửa cũng như là à, cho sạch sẽ cho nó đẹp mắt một tí xíu để quay lên cho các bác xem qua các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho chúng em các bác nhá. con này thì công suất của nó là 42 cc 42 cc các bác nhá thằng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên hết từ A tới Z các bác nhá Còn này là lốc lốc con này nó là lốc nhôm lốc nhôm nên là chịu lực của nó rất là tốt chứ không phải như mấy cái dòng mà lốc nhựa các bác nhá như dòng 250 và 024 này thì công suất của nó là bằng nhau luôn các bác nhá công suất bằng nhau nhưng mà con không à, con 250 em con 250 đời mới bây giờ Estin 250 đời mới bây giờ à, thì nó là lốc nhựa các bác nhá chịu lực thì không kém xa con này luôn các bác con này nó là lốc nhôm nên là chịu lực của nó cũng như chịu nhiệt của nó thì rất là quá là ok luôn các bác nào mà sử dụng nhiều cắt cả ngày mà cần một chiếc máy mà chịu lực tốt thì các bác nên tham khảo những dòng như thế này các bác nhé bởi vì dòng như dòng 250 thì em cũng uh, có nhiều khách hàng phản phản hồi rồi các bác uh, sử dụng một uh, nếu mà cả ngày ấy, thì các bác sử dụng từ từ sáng tới trưa thôi là máy nó sẽ nóng ran lên các bác nhé. đó, bởi vì cái lốc của nó lốc nhựa nên là cái cái tản nhiệt của nó thì nó không được tốt bằng lốc nhôm lốc lốc kim loại đấy mà công suất của con 024 và con 250 thì nó bằng nhau các bác nhá nên là các bác à, tham khảo giúp em các bác nào cảm thấy mà công suất nó vừa với gia đình mình thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá công suất của con này thì nó bằng với con 250 đó nhưng mà con này là nó dòng sản xuất bãi của hàng Đức là nó sản xuất tại hàng tại Đức và nó được tiêu thụ sử dụng tại Nhật Bản các bác nhé và nhập về theo hàng bãi là nhập về Việt Nam đó còn mà hàng 250 đời mới bây giờ là nó cũng là chính hãng của dòng Estin nhưng mà nó là sản xuất tại Trung Quốc các nhá sản xuất tại Trung Quốc nên là uh, nhiều các bác lại không thích không thích nên là muốn tìm một chiếc hàng bãi để sử dụng có thể đảm bảo nhưng mà theo em đánh giá thì những cái dòng mà sản xuất tại Trung Quốc thì nó không được bền bằng những cái dòng hàng bãi Nhật đó em cũng chẳng hiểu tại sao mà nó cũng là chính hãng cả đấy nhưng mà cũng nhiều các bác xài rất là nhiều máy rồi thì tham khảo thử thì mấy cái dòng mà sản xuất tại Trung Quốc ấy cũng là chính hãng nhưng mà linh kiện thì sử dụng thì nó không không được bền bằng những cái dòng mà hàng bãi mà đã qua sử dụng như thế này rồi mà hao xăng thì cũng hao xăng hơn rất là nhiều các bác nhá đó, ờ, mấy cái dòng Trung Quốc thì xài một thời gian nó sẽ nhanh rất là hay hao xăng đó. Ờ. thôi cửa hàng chúng em xin phép uh, giật test nổ con này để cho các bác uh, xem qua nghe thử tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé cửa hàng chúng em đã căn chỉnh muốn dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi con này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa lại xong nên là đôi khi ờ, giật nổ tét nổ nước nó có hơi bắn ra một tí xíu thì các bác vui lòng thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhé còn máy móc thì quá vít quá xuất sắc rồi đó và giá hiện tại thì con này cửa hàng bán với giá là 5 triệu 500 ngàn các bác nào ưng ý có muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em đó giá là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé và tặng kèm cho các bác là một tiếp mở buji một chiếc rúa và một tô vít chỉnh đó cửa hàng chúng em thì có nhận ship cốt tận nhà cho các bác luôn ship từ đầu nước tới cuối nước ship được hết các bác nhá nên là các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em bảo không không cần phải hỏi là có ship được không bởi vì cửa hàng chúng em là ship toàn quốc nên là các bác hoàn toàn yên tâm ơi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau